bây giờ hôm nay mình à, sẽ hướng dẫn à, các bạn là có ba cách để học online thì trong ba cách học online đó quan trọng nhất là hàng zoom thì mình sẽ hướng dẫn kết nối zoom với các lớp học cho các bạn học sinh và thầy cô à, còn cái thứ hai mình hướng dẫn mình giới thiệu đây là vn edu thì cái phần này thì thấy trên uh, hệ thống cũng yêu cầu cái hồng gen Eru LMS này nè nhưng mà cũng ít người quan tâm và cái thứ ba là mid med thì tất cả những cái này là mỗi một cái nó có chức năng và nhiệm vụ như thế nào thì đầu tiên mình xin giới thiệu trước nha giới thiệu xong mình sẽ hướng dẫn cái thằng med đó là một cái phần phát triển của Google dùng để cho họp trực tuyến từ xa đó dùng ngày xưa là như vậy thôi nhưng mà thật ra là người ta ít dùng nó tại vì đúng là cái server nó mạnh thiệt nhưng mà nó còn thiếu rất là nhiều chức năng ha. thì khi mở mét lên thì chúng ta có thấy được là cuộc họp mới và tham gia mã cuộc họp mới là dành cho giáo viên những người giáo viên người ta muốn cho nhân viên mình vô ô cho học sinh vô họp người ta sẽ tạo phòng họp xong rồi cho ai đi với bác thầy vô còn cái tham gia mã là khi mà giáo viên đã tạo cuộc họp rồi giáo viên sẽ lấy cái mã đó cho học sinh và học sinh nhấn vào tham gia vào mã thì nó sẽ hiện ra mã và bát để đăng nhập à, nhưng mà ít người dùng tới cái này lắm mình chỉ cài vô để dự phòng thôi khi nào zoom nó bị lỗi khi nào zoom nó bị lỗi thì thầy cô sẽ chuyển qua mét thì có thầy cô sẽ thông báo cái phần thứ hai là vnedu lms cái thằng vnedu lms này á nó là cái phần quản lý học sinh đó, dùng có lịch học rồi danh sách khóa học đây là những danh sách mà thầy cô đã dạy thầy cô đăng ở đây này mình nhấn vô mình coi lại mình tham gia mình đăng ký lớp học ở trên đây đó thì có nhiều ờ, lớp học người ta cũng tổ chức trực tuyến trên đây luôn nhưng server nó cũng yếu rồi danh sách cuộc thi là thi trực tuyến online đó thi trực tuyến online bằng cái này luôn ha thì ở đây nó có nhiều tab nè hôm đây rồi khóa biểu lịch gì đó và thông tin thông tin đó thì là thông tin của học sinh thì trong thông tin của học sinh này thì nó gồm có à, học liệu tài liệu giới thiệu liên lạc liên hệ đó rồi app và năng suất thì mấy cái này cũng mình cũng không để ý lắm mấy cái này đâu tại vì mình chỉ để ý, để ý tới là cái tài liệu học của học sinh thôi khi đó thì thầy cô sẽ phát vào cái các lớp học này nè đó. nhưng bây giờ đa số tất cả người ta đều bắt và yêu cầu học bên zoom thì mấy cái này mình chỉ muốn giới thiệu sơ qua thôi ha rồi à, hôm trước thì cũng có nhiều bạn đăng nhập vào cái này đăng nhập không có được thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách đăng nhập nha rồi cái đầu tiên là mình đăng xuất cái của mình ra trước giờ mình sẽ hướng dẫn cụ thể lại cách đăng nhập là từ bằng cái lúc cái app lên app tải vn edu lms các bạn chỉ cần lên gõ vô như thế này rồi uh, nó chạy ra xong rồi các bạn nhấn rồi các bạn nhấn vào cài đặt thì những người nào mà đã cài đặt rồi thì nó có nút mở rồi và bên đây là nó có hai cái hình thức đăng nhập là đăng nhập với tài khoản ở trên của edu là tài khoản này nó gồm có những cái quản lý học ờ, sổ liên lạc rồi luôn á nhưng mà ờ, ở bên nhà trường tùy theo nhà trường đăng ký thì nhà trường mình đăng ký bằng tài khoản edu ở dưới này đây các bạn thấy không thì mình sẽ nhấn đăng nhập ở dưới này chứ không đăng nhập ở trên nha nhấn xuống dưới đó đây nói ra có thông tin đăng nhập nữa thì cái thông tin đăng nhập này là cái thông tin mà thầy cô sẽ tạo sẵn cho mình và thầy cô sẽ gửi theo danh sách ví dụ đây là danh sách của cái à, cái lớp của mình đó sẽ tạo sẵn thì hai cột cuối là cột tài khoản và cột mật khẩu Đây giờ để mình đăng nhập vô nha sau khi mình à, mình tải xong rồi mình nhấn vào ờ, cái nút đó mình đăng nhập á thì nó ra cái giao diện nè đó thì ở cái giao diện này á nó sẽ xin chào rồi hồi à, nãy mình giới thiệu rồi đó, đó. các bạn thấy đăng nhập vô thì nó dễ không rồi các bạn đăng nhập vô thì khi nào mà có thầy cô người ta chỉ à, vào đây học bài nào trên tiết nào đó, có thời có biểu ở đâu thì các bạn hãy vào đây bạn coi ha còn nếu như mà thầy cô chưa hướng dẫn thì à, đa số thì thầy cô sẽ dạy trên bên zoom rồi bây giờ bước tiếp theo và phần quan trọng nhất là mình hướng dẫn kết nối qua zoom học trên zoom và kết nối qua zoom đây mở zoom lên các bạn thấy có cái nút đăng ký nút đăng nhập và tham gia cuộc họp thì các bạn đăng ký rồi các bạn đăng nhập cũng được còn nếu các bạn không đăng ký thì các bạn chỉ cần nhấn tham gia thôi vẫn được cái trường hợp đăng ký này chỉ dành cho giáo viên thôi ha, và những người chủ trì cuộc họp khi người đã đăng ký xong thì nó sẽ lại ra như thế này khi đăng ký xong thì các bạn đăng nhập á nó sẽ ra một cái giao diện đây không còn đăng ký nữa mà là tạo cuộc họp tham gia lên lịch chia sẻ màn hình rồi đó bây giờ đầu tiên ví dụ như đây là cái điện thoại của học sinh đây là cái điện thoại giáo viên mình sẽ ví dụ trước là giáo viên tạo cuộc họp khi giáo viên tạo cuộc họp nó có cây đi nhấn vô bắt đầu cuộc họp đây xong ha à, đang kết nối các bạn nhấn vào chữ dữ liệu wifi di động này nha à thấy không wifi di động nhấn vô rồi xong rồi đó ở trên đây giáo viên sẽ thấy được cái mã nhấn vào giáo viên nhấn vào chữ zoom nè đó. giáo viên sẽ thấy được cái id nè hồi nãy id lúc nãy nè tên của giáo viên và cái mật khẩu giáo viên sẽ cung cấp cái id và cái mật khẩu này cho học sinh thì bây giờ bắt đầu tôi ví dụ như đây là học sinh sẽ đăng nhập vô rồi học sinh sẽ nhấn vào chữ tham gia cuộc họp các bạn thấy không ạ à? tham gia cuộc họp đây nhấn vô có cái ID đó yêu cầu nhập cái ID vô nè đó ID cuộc họp ID cuộc họp là ba tám hai rồi năm sáu bảy rồi đó mình nhập vô xong đây đây đây bạn thấy chưa nhập vô xong nó ra về ở dưới đây mặc định là nó sẽ lấy cái tên của cái điện thoại nằm ở dưới nhưng mà mình xóa cái tên nó đi mình nhập vào cái tên của học sinh đó lý do nhập vào cái tên của học sinh là để thầy cô biết ở ờ, à, đây là học sinh nào rồi các bạn nhấn vào chữ tham gia khi các bạn nhấn vào chữ tham gia thì nó sẽ yêu cầu mật khẩu mã đăng nhập cuộc họp rồi mã cuộc họp thì giáo viên sẽ nhấn cho mình S1WBZHZ s 1 z ok được chưa nhấn nút ok thì các bạn nhấn nút ok xong thì nó sẽ gửi một cái thông báo là tham gia bằng video ha các bạn chọn tham gia bằng video nha đây tham gia bằng video thì các bạn nhấn tham gia này phần mềm sẽ gửi một cái yêu cầu cho giáo viên là tôi muốn tham gia phòng họp này giáo viên có đồng ý không các bạn sẽ thấy nó có cái nút kế bên là nút chấp nhận nè bạn thấy không ạ à? giáo viên sẽ chấp nhận khi giáo viên chấp nhận rồi á thì cái cuộc họp của phòng họp nè nó sẽ bắt đầu kết nối nè đã kết nối xong bạn thấy chưa đấy kết nối xong rồi đó và bây giờ là chỉ cần là họp nói chuyện với nhau thôi nhưng mà lưu ý là nghe nếu như cái điện thoại nó có để chữ là kết nối vậy thì các bạn nói chuyện giáo viên sẽ không nghe nha các bạn nói chuyện giáo viên sẽ không nghe rồi các bạn cũng không nghe giáo viên nói chuyện mình giữ luôn và hoặc là mình qua một cái phần gọi là cài đặt á mình cho phép nó hiện lên đối với một vài cái điện thoại nếu mình giữ luôn hoặc mình nhấn hai lần như đây nè nó sẽ hiện ra một cái ô bên đây là cho phép kết nối mình nhấn vô cho phép còn nếu như các điện thoại mình giữ luôn và nhấn vào nó không hiện gì hết nó không hiện gì hết thì mình phải vô trong cài đặt của điện thoại để bật lên đây để mình vô cài đặt của điện thoại mình bật lên cho bạn xem nha à các bạn thấy nó hiện chữ là wifi ha bạn nhấn vô nó luôn nha đó nhấn vô nó sẽ qua cho phép ghi âm cuộc gọi nó kêu là cho phép ghi âm hoặc từ chối mình cho phép đó thì lúc cho phép hả các bạn thấy nói được nghe không nghe được chưa đó là tại ở gần quá nó bị hai cái điện thoại á hai cái điện thoại nó gần quá nó bị chọn tay với nhau và các bạn đang nghe đây là nghe tiếng từ cái bát nó phát ra đó từ cái bát các bạn muốn mà cái điện thoại này muốn nói cho người ta nghe thì bạn để ý nè tắt tiếng nè bật tiếng ha tắt nè bật nè alo alo đó các bạn nói bên đây bên kia nó nghe thấy chưa đó. cái lỗi này là nhiều người gặp lắm nha mà không biết xử lý đó quan trọng cái lỗi này rồi cái đó là cái quan trọng là khi mình kết kết nối được rồi cái đó được rồi thì bây giờ mình muốn cho nó rộng rãi phát trên cái tivi nè giống như vậy tùy theo cái điện thoại ví dụ cái điện thoại này mình vuốt từ trên xuống em bắt nhỏ tiếng lại nghe nó nó nhiều quá rồi vuốt từ trên xuống nè thấy chưa các bạn kéo thêm một lần nữa được chưa làm lại mình làm lại nha vuốt từ trên xuống kéo thêm một lần nữa thì các bạn thấy được cái chữ gì truyền màn hình truyền màn hình nó sẽ tìm kiếm đang tìm kiếm thiết bị và nó tìm kiếm được cái tivi nhà mình đó các bạn nhấn vô và bắt đầu ngay đó khi mình bắt đầu ngay thì sao điện thoại mình xoay nè đó điện thoại mình đứng nè thấy chưa thấy chưa mình làm cái gì trên điện thoại là trên tivi nó hiển thị giống vậy hết đây mình tắt bớt cái đèn đó à, nó chó quá chán không thấy các bạn thấy chưa ok rồi đây là về cái điện thoại về cái phần Android bây giờ mình sẽ hướng dẫn kết nối những người xài điện thoại bằng iOS iOS thì mở lên ha à, cũng mở lên như vậy thôi cũng mở phần mềm Zoom đối học sinh thì mình đâu có cần đăng ký gì đâu mình chỉ cần mở lên và tham gia thôi tham gia cuộc họp thì cái mã cuộc họp hồi nãy là đây phòng họp cá nhân mã cuộc họp cũng là như vậy thôi Nguyễn Lê Trọng Tấn mình đặt sai cái chữ Lê này xíu nghe tại vì hồi nãy mình đặt có dấu giờ mình đặt không dấu rồi mình cũng nhấn nút tham gia rồi thấy ai rồi nhập mật mã mật mã là s 1 w v h z mã này là mã của mình nha còn thầy cho là mã khác nha mình đang ví dụ thôi thí nghiệm thôi S1 W b, z, đây tham gia video rồi tham gia video thì ở trên đây phải nhấn nút chấp nhận thì mình mới vô được được chưa thầy nhấn nút chấp nhận mình mới vô được rồi bây giờ mình sẽ tắt dừng cái truyền màn hình chỗ này ra mình tắt đi để mình thử bằng iPad cho các bạn thấy dừng nha ngắt kết nối nha rồi ngắt kết nối bây giờ tới cái iPad thì khi mình kết nối rồi thì mình cũng kết nối bằng wifi với thiết bị di động với dữ liệu di động đó thì mình cũng kiểm tra coi mình có nói chuyện được thầy cô nghe chưa có hình ảnh cho thầy cô chưa đó mình cũng kiểm tra hai phần đó chưa yeah ok hết rồi giờ nếu mình muốn phát trên tivi thì cũng giống vậy nhưng mà tùy theo cái điện thoại có đây cái điện thoại iOS mà đã nâng cấp thì mình sẽ vuốt từ trên xuống còn cái điện thoại mà chưa nâng cấp thì mình sẽ vuốt từ dưới lên rồi cũng là có cái trình phát nè rồi có cái tivi nè đó nó đang kiểm tra cái tivi nè thấy không cái cái trường hợp này nè cái trường hợp này nè là các bạn phải tắt cái phần mềm đi cái trường hợp mà lỗi không kết nối được với iOS á là các bạn phải tắt cái phần mềm này đi rời khỏi rồi các bạn vô kết nối xong rồi các bạn hãy tham gia cuộc họp lại nè thấy chưa được liền không rồi đó kết nối lại đó là trường hợp khi mà cái iOS không kết nối được thì mình phải tắt phần mềm hộp đi rồi mình phát lên trước rồi hãy kết nối sau thì nó sẽ được F1 W HB Z rồi tham gia nhấn nút tham gia thì ở trên iPad phải hiện cái nút chấp nhận đây nhấn nút chấp nhận rồi ok bạn thấy chưa đó, nó hỏi là dùng dữ liệu di động à, nè nó hỏi là dùng dữ liệu di động nè ok wifi hoặc dữ liệu di động rồi quá ba cái để sát bên nó nhiễu quá mình tắt nha đó đó là hướng dẫn kết nối ha mình đã hướng dẫn các bạn là kết nối cái điện thoại này lên tivi ấy và quên cái này nè trường hợp này nè kết nối này không phải dành riêng cho phần mềm học đâu nha các bạn có thể chơi game luôn <laughs> cái này là nói thêm thôi chứ cũng không khuyến khích thì các bạn cứ ở trên điện thoại các bạn đang hiển thị cái gì thì trên tivi hiển thị cái đó cho nên nếu như các bạn mở game lên thì trên tivi nó cũng mở game các bạn đọc báo những mà gia đình à, ba mẹ đó đọc báo thì mở báo lên thì nó cũng hiển thị báo các bạn muốn coi camera âm thanh gì trên đây thì trên điện thoại này thì ở trên tv nó cũng hiện lên hết được chưa ở trên tv nó cũng hiện lên hết và nó rộng hơn cho mình dễ nhìn hơn nữa đó các bạn thấy không tất cả những cái gì ở trên tv có là trên điện thoại có trên điện thoại có là trên tv tivi có hết hiển thị lên hết đó rồi thôi mình xin phép nha mình tạm dừng nha tại vì nó hơi nó nó nó nó nó, nó hơi dài cái video rồi còn anh chị nào mà thắc mắc mà không làm được đó không kết nối được á, thì nhắn tin comment dưới đi mình chỉ thêm cho đó. à với à, à quên mình phân còn một phần mình nói thêm là có nhiều điện thoại có nhiều điện thoại dòng Android thì các bạn kéo từ trên xuống về các bạn sẽ thấy được chia sẻ màn hình nhưng có nhiều cái điện thoại các bạn sẽ không thấy được cái này mình rời khỏi cuộc họp ha mình mình kết nó có nhiều trường hợp anh chị sẽ không thấy được cái phần chia sẻ màn hình này đâu thì bây giờ mình phải làm sao mình phải vô trong phần cài đặt này anh chị phải vô trong phần cài đặt này đây để mình mở lại cái với những cái dòng điện thoại như mà Apple rồi đó dòng trước đó thì các bạn phải vô phần cài đặt nè sau khi bạn vô trong cài đặt rồi á các bạn nhấn vào cái nút more nè Đấy không ở dưới cái chữ mà cài đặt wi-fi đó ở dưới cái dưới fi thì nó có phần more nè đó nhấn vô thêm phần more này thì các bạn sẽ thấy được cái chữ là wi-fi display các bạn chú ý nha wi-fi display hình như là nó nó cháo đó các bạn thấy chữ display chưa vô fi display thì nó sẽ dò cho bạn cái mã của cái tivi của mình lúc đó mình sẽ lấy được những cái mã tivi nào bên đây và mình kết nối thôi đó sau khi mình kết nối xong gọi là mình cứ phát bình thường lên thôi ha à, ok còn với những cái dòng điện thoại cũ hơn nữa thì sẽ không phát lên điện thoại được không phát được thì lúc đó thì chịu thôi mình học trên điện thoại thôi chứ mình không phát lên tivi được đó với những dòng mới cao cấp thì nó mới phát trên tivi được còn dòng cũ thì mình phải chịu rồi thôi xin chào tạm biệt có gì thắc mắc thì nhắn tin với mình nha